Xin chào à, anh em nhôm kính à, Mình là kỹ thuật của công ty Factor Hôm nay à, mình có về à, Hoài Nhơn Bình Định để lắp đặt cho anh Kiên dàn máy sản xuất cửa nhôm sinh pha Máy bao gồm máy phay đầu đố Máy ép góc Và con máy quan trọng nhất là con máy cắt hai đầu Thì Máy hai đầu này là dòng máy 08 F88 của công ty Factor Máy sử dụng là ờ, công suất 6 ờ, kW Mỗi đầu máy là 3 kW Đây là phiên bản ờ, mới nhất năm 2020 Đấy thì hệ thống khung bệ thì là to chắc chắn hoàn toàn sắt thục cái máng chứa nhôm thì được làm vát dễ dàng vệ sinh ray dẫn hướng là ray à, phi 40 ray đặc ray liền bệ không phải là ray kê dòng cũ hệ thống điều khiển thì uh, sử dụng tiếng Việt hoàn toàn Đấy. có thể cắt được hai góc là 45 và 90 thống mặt bích chỉ được cải tiến mới là to lưỡi của máy là lưỡi Wagen 450 thì máy còn à, được tích hợp thêm là cái hệ thống à, đèn chiếu sáng này và thước thì là thước inox các CNC có bọc nhôm tránh cong vênh như thước còn hệ thống điện thì là à, hiện đại có bộ chuyển đổi nguồn 24V để an toàn khi làm việc treo lên là con máy ép góc kỹ thuật số tủ điện to hệ thống uh, chi tiết thì được uh, à, mã Chrome một tơ là hai kg hai đây là máy phay đầu đố phay dao nhanh căn cữ nhanh tổng motor là 3 kg 3 cổ bi tổng thay dao trong một nhà. nhạc tổng cữ chỉnh là sản phẩm sản phẩm máy thì đây là toàn bộ cái à, dàn máy sản xuất cửa nhôm của anh Kiên ở à, Hoài Nhơn Bình Định thì anh em ai có nhu cầu mua máy sản xuất cần nhôm cần nhựa thì liên hệ với số điện thoại trên màn hình xin cảm ơn